Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021, tức ngày 28 tháng 11 năm 2020 âm lịch. Cục diện tí ngọ tương xung là điềm báo cho thấy tuổi Tý có thể vướng phải không ít rắc rối, không chỉ trong công việc mà cả trong chuyện tình cảm của mình – con giáp này là người thông minh, có năng lực hành động, cũng biết cách làm việc hiệu quả. Song đôi khi bản mệnh lại quá tự tin vào khả năng của bản thân nên thường làm theo ý mình. Khi đó bất đồng ý kiến xảy ra là điều đương nhiên và nếu không có cách xử lý khéo léo sẽ rất dễ gây ra các mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên, chính tài xuất hiện mang theo những tin mừng về tiền bạc cho người tuổi Tý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 Sửu ngọ tương hại cho thấy tính khí của tuổi sửu lên xuống khá thất thường trong ngày hôm nay. Con giáp này khó giữ được sự kiên nhẫn và điềm tĩnh thường ngày mà trở nên khá dễ nổi nóng. Bản mệnh khiến người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là khi phải đối mặt với khó khăn, con giáp này lộ rõ sự bất an và thấp thỏm của mình. Có thể người tuổi sửu đang bắt bản thân làm việc quá sức nên tinh thần không được ổn định. Hãy cố gắng nghỉ ngơi điều độ nhé. Sự xuất hiện của kiếp tài báo hiệu đường tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu xa sút Nguyên cũng bởi con giáp này không phân chia rõ ràng giữa tiết kiệm và chi tiêu nên tiền cứ thế đội nón ra đi. Bù lại ngũ hành hỏa sinh thổ, tình duyên khá lý tưởng, đào hoa vượng sẽ mang đến cho bản mệnh nhiều điều bất ngờ. Người độc thân tìm được một nửa lý tưởng, các cặp đôi sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần tam hợp độ mệnh, sự nghiệp của tuổi dần đang có những bước tiến triển khá tốt đẹp. Nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại, cơ hội thăng tiến đang nằm sẵn trong tay con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải thay đổi cái tính cả thèm chống chán của mình nếu muốn có một thành tựu rực rỡ. Nhìn chung, con giáp này khá nóng vội, ban đầu có thể rất nhiệt tình nhưng sau lại dễ bỏ dở nửa chừng hôm nay cũng là ngày thích hợp để người tuổi dần tiến hành các dự án ký kết đầu tư, hợp tác làm ăn. Không phải lúc nào cũng tìm được đối tác đáng tin cậy như vậy nên đừng bỏ lỡ thời cơ này nhé. Thiên quan xuất hiện là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó và muốn lấy mất vị trí mà bản mệnh đã nắm giữ. Hãy cẩn thận với mọi việc mình làm, con giáp này vẫn cần phải cố gắng không ngừng nghỉ bởi chỉ cần một phút dừng chân thôi là kẻ địch có thể đuổi kịp và lấy mất lợi thế rồi. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Mão ngọ tương phá là điềm báo phá tài hao của đến với tuổi mão, do đó con giáp này cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản của bản thân, không nên tiêu tiền quá thoáng tay vào những việc không cần thiết, đặc biệt là luôn có lòng đề phòng với những đối tượng mới gặp người làm kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này bởi rất có thể bản mệnh sẽ rơi vào bẫy kẻ thù hoặc vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Hãy bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp hơn. Chính quan chiếu mệnh, sự tập trung và nghiêm túc trong công việc của người tuổi mão đang được cấp trên đánh giá rất cao. Hãy tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình, song cũng không nên quá kiêu ngạo mà hành động, suy nghĩ coi thường người khác. Về phương diện tình cảm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Tỷ kiên chiếu mệnh, người tuổi thìn cần có sự quyết đoán và sức khoát hơn. Con giáp này cần chọn thật nhanh con đường mình muốn đi thay vì cứ do dự như hiện tại. Công việc sẽ tiến triển rất nhanh khi mà bản mệnh xác định được mục tiêu của mình và đi đúng đường, đúng hướng. Con giáp này là người không ngại khó, ngại khổ, đừng quá lo lắng bởi sai sót là điều ai cũng có thể gặp phải. Hãy cứ làm điều mình cho là đúng nhất cho thời điểm đó. Thời gian chẳng còn nhiều, nếu chậm trễ cũng chính là để bản thân tụt về phía sau. Hỏa sinh thổ, đường tình duyên cũng như được tiếp thêm ngọn lửa bạn bậy chủ động hơn cho chuyện tình cảm, tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Những nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp, tình cảm của bạn không còn đơn phương nữa. Tình yêu được đáp lại là điều hạnh phúc nhất mà người tuổi thìn có thể cảm nhận được lúc này. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ dưới sự trợ giúp của Tam Hội, nhờ tính cách nhiệt tình và hào sảng của mình, tuổi tỵ luôn được mọi người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Chính vì thế, con giáp này có thể gặp được quý nhân giúp giải quyết các rắc rối cho công việc một cách dễ dàng. Nếu có cơ hội phát triển sự nghiệp xuất hiện trước mắt, bản mệnh nên nắm bắt nhanh chóng. Người tuổi tỵ chớ nên nghi ngờ vào khả năng của mình mà chần chừ quá lâu để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Những cơ hội quý giá thường chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Với sự thúc đẩy của thiên ấn, con giáp này sẽ có thêm động lực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 Do ảnh hưởng xấu của cục diện ngọ ngọ tự hình, tuổi ngọ trở nên hiếu thắng và cậy vào khả năng của bản thân mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở chân thành của người khác. Con giáp này tỏ thái độ khó chịu khá rõ rệt mỗi khi có ai đó nói ngược lại với quan điểm của bản thân. Chính vì vậy, bản mệnh dễ nổi nóng và đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Tuy nhiên, chưa chắc những lời góp ý của người ngoài đã là thừa thãi. Người tuổi ngọ hãy cố gắng bình tĩnh và tiếp thu có chọn lọc để hoàn thiện bản thân nhé. May mắn là có chính ấn trợ lực, đường tài lộc vẫn có những dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Có giáp này là người thông minh, chăm chỉ làm việc nên phần thưởng mà bạn nhận được rất đáng tự hào. Dường như bản mệnh đang dần mất kiên nhẫn với mối quan hệ hiện tại, từ đó đưa ra những quyết định đau lòng, không cho bản thân cũng như cho đối phương thêm cơ hội sẽ để mối quan hệ giữa hai người vào bế tắc. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tí, sửu, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Mùi ngọ nhị hợp, vợ trình tình duyên của con giáp này đang rất vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác phái, nhờ vậy mà khả năng thoát ế cũng cao hơn. Tuy nhiên, bạn bệnh hãy cảnh giác với những mối quan hệ tình cảm không lành mạnh. Nếu chưa chắc chắn về đối phương, đừng vội tin vào những lời đường mật mà tự đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Kiếp tài xuất hiện, người tuổi mùi cần học cách đối nhân xử thế khéo léo, bởi thời điểm này rất dễ bị vướng vào những mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè, cấp dưới.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 Nhờ có thực thần độ mệnh, người tuổi thân đón nhận những tin vui về đường tài lộc, đặc biệt là những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do. Con giáp này có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Với bản lĩnh sẵn có cùng tiềm lực kinh tế hiện tại, không khó để bản mệnh thực hiện những điều đó. Lợi nhuận thu về không nhỏ trong hôm nay giúp người tuổi thân có thể yên tâm về tiền bạc. Tuy nhiên, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi bất chắc, tránh việc bị bất ngờ.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 Cục diện tứ hành xung gây ra không ít bất lợi cho tuổi dậu, con giáp này thiếu sự tập trung cũng như tinh thần hăng hái cho công việc nên hiệu suất giảm sút khá rõ. Mọi việc không được như ý khiến bản mệnh mông lung, không biết nên làm thế nào tiếp theo để có kết quả tốt. Những lúc như thế này, hãy cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của người tuổi dậu cũng gặp nhiều trục trặc. Con giáp này hy vọng những lúc khó khăn này, nửa kia có thể ở bên quan tâm và động viên, chứ không phải luôn nghi ngờ và ghen tuông mù quáng như hiện tại.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 Tuất ngọ bán hợp, đường tình duyên của người tuổi tuất khá lý tưởng, con giáp này không có gì phải lo lắng về đối phương. Bản mệnh biết rằng người ấy đang yêu thương mình rất nhiều. Hạnh phúc là điều tưởng chừng đơn giản, nhưng để giữ được nó thì chẳng hề dễ dàng chút nào. Mỗi người lại có một bí quyết riêng, nhưng điều quan trọng nhất là hãy luôn trân trọng tình yêu, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Có tỷ kiên độ mệnh, nếu muốn thăng tiến thì ngoài năng lực sẵn có, người tuổi tuất cần phải xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình. Con giáp này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 Thiên tài nhập cục, người tuổi hợi sẽ có thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Con giáp này có nghề tay trái bên cạnh công việc chính, thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa. Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh chủ quan khi đưa ra những nhận định không phù hợp cho các dự án đầu tư trong tương lai ngũ hành thủy hỏa xung khắc cho thấy các mối quan hệ xã giao của con giáp này trong hôm nay không được như ý, dễ có hiểu nhầm, mâu thuẫn, có sự xa cách. Mỗi người một quan điểm sống, để có thể tiếp tục đồng hành thì cả hai phải tìm cách dung hòa chứ không phải đối chọi gay gắt tình cảm vợ chồng có phần phai nhạt, có lẽ những áp lực quá lớn trong cuộc sống đã khiến bản mệnh và người ấy mỏi mệt mà quên đi việc phải yêu thương, chăm sóc nửa kia của mình.